sự ờ, trùng hợp ngẫu nhiên đây là hai chiếc xe của mình đây con này con ờ, RLX mua mình mua năm 2014 ờ, với biển số là 28G110742 và con này là con lít mình vừa mới mua năm ngoái năm 2017 cũng có biển số là 28 G1 20174 các bạn xem hai chiếc xe này một con xe lit và một con xe GSX của mình không khác một số một chữ nào cả nó chỉ đảo ngược lại cho nhau thôi hàng trên là 28 G1 con à, GSX cũng 28 G1 con lit này 20174 thì con bên này là 10742 Đấy. đều có số 0 đều có số 1 đều có số 2 đều có số 4 và đều có số 7 rất là rất là tình cờ ngẫu nhiên trùng hợp đây hai biển số xe của mình đây mình đang để nó trong góc bếp nhà mình này. các bạn có thể thấy đây là không gian nhà mình <coughs> mình cũng ờ, không am hiểu về ý nghĩa của cái biển số xe nhiều lắm nhưng mà hôm nay mình chia sẻ clip này để cho các bạn thấy là trùng hợp ngẫu nhiên về số hai chiếc xe của mình có cùng số số giống nhau à, cảm ơn các bạn đã xem video nếu các bạn à, thấy hay hãy like chia sẻ và nhớ đăng ký kênh nhấn nút ờ, subscribe để đăng ký kênh của mình nhé cảm ơn các bạn